thì các bạn để ý kỹ một chút là sẽ thấy ngay nhé và các bạn à, để ý giúp mình đó là à, mình à, cái cái kênh trên này ấy, thì mình cũng chỉ có dùng duy nhất là một cái số zalo đó là số 0963236194 các bạn để ý giúp mình với để tránh bị lừa đảo rồi mất tiền oan thì sẽ rất là khổ thân đó mình thì mình cũng sẽ không mong muốn cái điều đó nên là các bạn để ý giúp mình đó bây giờ thì mình sẽ điểm lại kết quả ngày hôm nay nhá chia giải đặc biệt là hôm nay ra 27 nhất to thì ra 34 này với lô tô thì ngày hôm nay đầu năm và đít 8 bị câm đó cái cầu lô hai nháy thì có 27 có 11 này đó đặc biệt thì ra 27 rồi và cái chạm 2 thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua đây hôm nay cũng rất là vui và rất là tưng bừng rực rỡ khi mà ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn à, đề chạm này và trọn vẹn luôn cả cặp lô 27 các bạn nhé Đó rất là vui và rất là tương bừng rực rỡ luôn Mình sẽ tua được cái đoạn mà hôm qua mình chốt số cho các bạn Đây thì à, ngày hôm nay đề chạm hai đã nổ rồi và bạch vip là 27 cũng đã đều nổ rồi Rất là tương bừng rực rỡ luôn và mình cũng đã thực hiện đúng cái lời hứa mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua đó là uh, à, soi xét cầu kéo ok sẽ cho các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất với cả lô cả đề thì ngày hôm nay mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào đã trùng máu và đã theo cái cầu kèo của mình thì ngày hôm nay thì đã về bờ ngoạn mục với đề chạm hai và gạch vip 27 các bạn nhé rất là ok thì ờ, mình ờ, hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ soi xét cầu kèo thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại à, mình sẽ à, tiếp tục ờ, duy trì và tiếp tục lối được cái đề cầu đề ăn thông và cái cầu bạch vip ăn thông để cho các bạn là có thể là leo lên đỉnh mũi cao hơn nữa có thể về bờ à, một cách an toàn hơn nữa các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng niềm vui nhân ba khi mà ở trên video thì chúng ta ăn đè này ăn lô này còn các thành viên ở nhóm tứ nương của mình ở nhóm kín à, các bạn cô dì chú bác mà anh chị em đã kịp thời đã tham gia vào cái nhóm chốt số à, kín 0963236194 thì ngày hôm nay lại tiếp tục về bờ với lô 23 mọi người nhé đó quá là ok luôn với cái cầu lô ăn thông thì chắc là phải đến hàng tuần rồi đấy các bạn ạ thì cái zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu kèo đỏ rồi ấy thì các bạn mà ai mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ các bạn mà đang băn khoăn thì cũng đừng ngần ngại gì liên hệ với mình ờ, zalo uh, là 0963236194 à, mình sẽ tư vấn cho các bạn này khi các bạn đã tham gia vào cái nhóm chốt số kín rồi thì các buổi chiều mình sẽ gửi cho các bạn những cái con số được mình sàng lọc rất là kỹ càng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 đó thì ai mà đang mà muốn về bờ an toàn giống như là các thành viên ở nhóm của mình thì có thể liên hệ ngay với mình nhé đó và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là hiện nay đang có rất là nhiều những kênh thập tứ nương giả à, các bạn hãy tham khảo thật là kỹ nhé đừng để bọn nó lừa đảo sẽ mất tiền oan thì sẽ rất là khổ thân còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn tham khảo ở trên video này thì hy vọng là ngày mai sẽ tiếp nối được với cái cầu đề và cầu lô hôm nay để cho các bạn tiếp tục về bờ nhé đó

đồng thủ đề 3773 và bạch cầu vip là 7557 đó trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo này với những cái con số với những cái nhịp đẹp nhất và khả năng ăn cao nhất có thể rồi các bạn mà thật sự trùng máu với mình thật sự thích những con số số này thì các bạn chơi nhé còn nếu không thì các bạn có thể xem để tham khảo và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là lớn là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì cũng hoàn toàn mang tính chất là tham khảo nhé đó lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia à, và các bạn mà muốn cái khả năng ăn cao hơn muốn tham